Xin chào, lại tiếp tục là via chat phần 3 ha. Thì ở hai phần trước là mình đã giới thiệu về các loại gương và cái gương mà khi mình bước vào trong cái khu vực có gương thì nó sẽ hiện lên. À, thì ở phần này mình sẽ tiếp tục mình giới thiệu về cái hệ thống nút bấm à, để tắt mở gương để cho cái word của mình nó có thể là nó ít bị lắc hơn. Rồi, thì trước tiên là mình sẽ chỉ cho các bạn cách để làm cái bảng nút bấm giống như vậy thì cách làm rất là đơn giản đầu tiên mình chỉ cần một cái canvas ở đây mình lậm cái canvas ở đây cái công việc mình muốn làm là mình tắt mở cái khối cầu này chẳng hạn thì bây giờ mình sẽ copy cái canvas này ha rồi cái khối cầu đây tắt mở khóa cầu chẳng hạn rồi trong đây mình sẽ pass cái canvas này vô rồi bây giờ cái canvas của mình là đã có trong đây ha giờ mình sẽ kéo nó lại gần cái khối cầu để cho nó dễ dòm đây cái hướng này cái góc này nó không có đẹp lắm thì mình sẽ quay lại góc y 90 độ rồi cái này sẽ là cái tấm bảng để tắt mở cái khối cầu đây mình để gần gần đây để dòm thấy lúc mình mình bấm thì mình sẽ tắt mở được cái khối cầu luôn um, bây giờ mình sẽ có cái canvas rồi giờ cái công việc kế tiếp của mình đó là mình sẽ cần một cái nút bấm thì mình mở cái panel này ra mình để vô UI nút bấm button mình sẽ giới thiệu về nút bấm button đầu tiên thì cái nút bấm này là nó hiện cái button ở đây rồi bây giờ mình có thể mình chỉnh cái chiều dài rộng của cái nút bấm lại uhm. but <laughs> ok button à, thì ở đây tạm thời cái text này mình có thể đổi tên lại là tắt mở khối cầu chẳng hạn rồi mình chỉnh cái uh, ờ, hmm. dít qua một đoạn khoảng trừ 20 này không sao hết rồi tức là khi mình bấm cái button này thì nó sẽ bây giờ công chuyện mình muốn nó làm á là mình sẽ chỉnh trong cái phần on click này thì bây giờ ví dụ như mình muốn khi mà bấm cái button này thì khối cầu biến mất thì mình sẽ kéo khối cầu vô cái đối tượng nè rồi mình chọn game object rồi mình chọn set active ở đây cái cái cục này là mình đánh dấu vô được cái này là hiện lên cái này là biến mất à, tức là khi mình bấm button thì khối cầu này nó biến mất rồi mình làm thêm một đối tượng nữa là khi bấm button khối cầu hiện lên chẳng hạn cái này nó bự dữ vậy uhm, 10 thôi à, 10 thì quá nhỏ 20 bây giờ mình sẽ làm thêm một cái nút nữa cũng như vậy Ê. À, nếu vậy thì đây phải là tắt khỏi cầu rồi nút dưới là nút mở khỏi cầu rồi cái nút ở dưới ở đây mình sẽ là mở khối cầu lên ha rồi cái này là cái công việc đầu tiên mình phải làm là mình setup cái này nhưng mà trước khi mình up lên ViaChat mình cần phải làm một công chuyện nữa là mình quay ra chỗ cái canvas đây nè mình add thêm một cái đối tượng là VRC UI shape nè thì cái này là để cái code của ViaChat để cho nó giữa Unity và ViaChat nó giao tiếp được với nhau rồi mình up lên Rồi. mình sẽ quay vô đây mình load lại thì lúc này mình sẽ có được cái khối cái khối cầu nằm ở đây và cái bảng điều khiển cho nó chưa bây giờ đầu tiên mình sẽ tắt khối cầu thì nó sẽ biến mất rồi khi mình bấm mở khối cầu nó sẽ hiện lên lại thì cái này là nút sử dụng hệ thống button trong cái bảng UI ha rồi, tiếp theo là mình sẽ giới thiệu về toggle. Cái vâng, ờ, vâng, ờ, đây cái test này thực chất mình không cần nếu mà bạn nào muốn uh, nếu bạn nào muốn mà đặt cái cái test ở trong cái nút button đó thì bạn đặt nhưng mà mình không có cần cái test ở trong nút button mình xóa luôn rồi nó sẽ gọn lại không có bị lằng nhằng lộn nhiều cái Rồi cái thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn là toggle Thì các bạn vào UI cái toggle này là cái thì cái toggle này nó khác với button ở chỗ nào button là mình bấm một cái là nó nó chỉ tác động một lần mà cái toggle này thì mình bấm thì nó sẽ hiện ẩn hiện được hai hai trạng thái cái button thì chỉ cái trạng thái bấm vô thôi ha thì cái toggle này là được hai trạng thái thì ở trong đây mình sẽ giới thiệu một số cái ví dụ như nó có cái navigation này mình không có cần mình nên đi rồi is on này là trạng thái khởi động đầu tiên là nó có lên hay không hay là không có lên thì mình muốn trạng thái đầu tiên của nó là không có đánh dấu tích rồi khi mà mình đổi cũng giống như ở nút button thì mình sẽ phải chọn cái khối cầu vô chưa rồi ở đây chọn là set active à, tức là nó sẽ đổi theo trạng thái của cái khối này ủa nếu vậy thì mới đầu phải chọn ion rồi đó là khi mà mình cái này nó ẩn đi thì khối cầu ẩn đi rồi bấm cùng một cái nút đó thì khối cầu hiện lên không ờ. rồi cũng như vậy mình sẽ up lên via chat ha ở đây cái hình nó hơi cũ rồi mình muốn up cái hình mới mình up cái hình mới cho nó dễ nhận ra rồi cái này là nó sẽ chiếu cái gương để mấy bạn biết cái cảnh này là cái cảnh gương ha mình sẽ oops go rồi cái khối cầu của mình quay lại thì giờ nó sẽ thêm một cái nút toggle nữa hồi nãy hai cái chơi mình nói rồi thì cái toggle này là nó sẽ chỉ cùng một nút mà mình hiển thị được hai trạng thái ha thì mình sẽ dựa vào cái hệ thống UI này mình giới thiệu cho các bạn ba cái đối tượng ở đây ba đối tượng ở đây ha là toggle no interlock toggle interlock và button lock thì mình có để ý thấy có những word uh, uh, mình sẽ giới thiệu lại cái này cái này là gương mà đi vô là nó hiện lên thì cái này là mình chỉ mở rộng thêm của cái hệ thống ở bên kia đó là mình sẽ thêm vào một cái bảng điều khiển ở trong đây mình sẽ giới thiệu trên Unity nó sẽ dễ hiểu hơn thì ở đây nè toggle no interlock là cái này cái này là gương tự tắt mở sử dụng nút bấm toggle ha thì ở đây cũng giống như là của cái bên tay trái của nó là mình cũng mình thật ra mình chỉ copy cái bên tay trái qua thôi thế là nó sẽ có một cái cái khu vực uh, gương đi ra khỏi cái khu vực gương này thì cái gương sẽ tự biến mất ha rồi mình thêm vào đó cái bảng điều khiển thì cái bảng điều khiển này là làm những công chuyện gì thì mình sẽ thấy nè cái uh, ở đây mình đã đem tất trong cái khu vực gương này mình sẽ đem mình đã đem hết tất cả các loại gương vô đây rồi đặt lại gương các loại mình bấm lên là thấy sẽ thấy nó nếu mà hiện cùng một lúc là nó sẽ nhấp nháy như vậy nè nhưng mà nếu mà mình hiện từng bước gồm gương này là gương chất lượng cao nè rồi gương chất lượng trung bình rồi đây là gương chất lượng rất là thấp sử dụng hệ thống fps thì bạn nào mà chưa quen với ba loại gương này thì các bạn có thể xem lại cái video của mình đã giới thiệu về cái này ha rồi bây giờ cái bảng điều khiển này là để làm cái công chuyện gì nó sẽ bật tắt những cái gương này ha tại vì nếu mà ba cái gương này mà mà nó hiện cùng một lúc thì nó sẽ bị nhấp nháy như vậy nó sẽ không có tốt thì mình để ý thấy có một số trường hợp là đầu tiên cái hệ thống bật tắt này cái đầu tiên mấy bạn hay gấp gấp phải á, là các bạn hiện cùng một lúc hai gương chẳng hạn tức là cái hệ thống nút này bạn bấm hiện gương chất lượng cao rồi bạn bấm hiện gương chất lượng thấp cái là nó hiện lần hai gương cái đó là một dạng lỗi rồi cái cách làm sao để cho hiện cái này mà ẩn cái kia đi thì ở đây mình sẽ sử dụng ở cái này mình sử dụng là toggle thì toggle này là sao là khi mà mình bấm vô cái nút một cái cái cách suy nghĩ là khi bấm nút 1 hiện gương 1 bấm nút 2 hiện gương 2 bấm nút 3 hiện gương FPS hiện gương 3 thì nó sẽ rất là đơn giản ở đây mình bấm gương 1 bấm nút 1 hiện gương 1 này mình mới vừa đi ra khỏi cái vùng nhận dạng hiện gương 1 bấm nút 2 hiện gương 2 bấm nút 3 hiện gương 3 thì cái này là cách suy nghĩ một cách đơn giản ha thì càng đơn giản càng tốt thì cái này mình sẽ sử dụng cái phương pháp hồi nãy mình dùng ở cái khối cầu á để mình qua đây mình ứng dụng thay khối cầu bằng cái gương được không thì ở đây mình sẽ thấy là khi mà mình hiện cái gương một lên thì ở đây nó hiện gương một và nó ẩn gương 2, ẩn gương 3 đi để nó không có cùng một lúc nó hiện ba gương. Ha, tức là bấm nút 1 sẽ hiện gương 1 ẩn 2 3. Tương tự như vậy, bấm nút 2 sẽ hiện gương 2 ẩn 1 3. Và tương tự vậy, bấm nút 3 sẽ hiện gương 3 và ẩn 1 2. Thì cái này là cách suy nghĩ đơn giản và hiệu quả. Thì mình sẽ thử test nãy mình đã test thử cho các bạn rồi thì cái này nó có một cái điểm nhược điểm là làm sao đó là bây giờ nó như vậy nè khi mình bấm gương một đúng không thì giờ mình bấm tiếp gương 2 nó sẽ vẫn còn hiện cái dấu dấu tích của gương một ở đây nè nó không có biến mất thì uh, lúc đó ví dụ mình tắt cái gương một thì nó lại tắt hết luôn nó nó không nó hiện cái dấu tích này mình mình đôi khi nó sẽ gây nhầm lẫn ha thì để cải thiện cái hiện tượng dấu tích này thì mình sẽ dùng cái interlock ở, ờ, ở ô thứ hai này ô thứ hai này là gương có interlock thì cái interlock này là làm chuyện gì đóng này lại đi cái interlock này là làm chuyện gì thì sẽ thấy nó cũng giống như hồi nãy bao gồm ba cái này ở trên giống như cái cách suy nghĩ kia chỉ thêm hai cái hai đối tượng là hai đối tượng mới này thì hai đối tượng mới này là cái gì tức là mình không chỉ ẩn hai cái gương 2 và gương 3 mà mình ẩn luôn cái dấu tích của số 2 và số 3 bằng cái chức năng sử dụng is on bỏ cái dấu tích này đi ha. Tức là cái số 2 là low quality, cái số 3 là FPS nằm. Tức là khi is on này là mình đánh chọn được, cái này is on là mình bỏ chọn đúng không? Tức là khi mà bấm gương 1 thì gương 2 sẽ bỏ chọn và gương 3 cũng bỏ chọn. Thì cái này nó hoạt động như thế nào? Nó cũng tương tự như vậy ở cái gương số 2 và gương số 3 ha thì khi hoạt động thì nó sẽ hoạt động như thế nào đầu tiên bấm gương số 1 lên nè được chưa rồi bây giờ mình sẽ bấm gương số 2 thì khi mình bấm cái gương số 2 nó sẽ bỏ chọn gương số 1 nhưng mà cái này nó sẽ bị một cái là khi mình bỏ mình đánh cái dấu tích này nè của gương số 1 á thì nó sẽ bị một cái chừng nó bị một cái là cái gương số 1 nó là mình bấm thử mấy bạn coi nè đó là nó sẽ bỏ chọn gương số 1 và gương số 1 nó lại chạy một vòng nữa nó bỏ chọn luôn số 2 tức là khi mà mình muốn chuyển á nó nó sẽ không thể nào hiện được hai hai cái cùng một lúc tức là khi mình chuyển á, là nó sẽ đầu tiên nó nó bỏ chọn hết rồi mình tự bấm lại cái mới được không tức là nó sẽ tự bỏ chọn hết rồi mình bấm lại cái mới thì khi mà mình muốn chuyển đổi như vậy á thì nó sẽ mất hai lần bấm nút nó hơi bị phiền phức cho nên đó là mình thêm một cái thứ ba ở đây là sử dụng button thì á, cái button nó khác với toggle ở chỗ là nó chỉ bấm một lần thì cái cách suy nghĩ ở à, đây đóng cái số 2 lại thì cái gương số 3 là ở đây sử dụng button nè thì cái button này là cái cách suy nghĩ như thế nào thì ở đây mình sẽ bấm vô thì cái hệ thống ở dưới đây là hệ thống toggle nè mình không sử dụng nữa mình ẩn đi ha thì các bạn chỉ cần chú ý ở đây cái cách suy nghĩ là nó mình thêm một cái nút button off vô nữa thì uh, một á Tức là ngoài ba cái nút này thì mình còn có thêm một thứ hai là ba nút off là sáu đối tượng và ba cái kính. Đúng chưa? Thì mình sẽ nhìn kỹ nè. Ở đây mình sẽ đếm nè, mình có tổng cộng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đối tượng bao gồm là ba nút on, ba nút off và ba cái kính. Thì khi mà mình bấm nút on đầu tiên mình sẽ hiện nút tự động mình tự động tắt nút on đi mình hiện hai cái nút này và mình mở nút off của cái này lên đó là khi bấm nút on nó sẽ hiện kiến hiện ba hai đối tượng này hiện nút off hiện hai cái đường tân không, không phải của nó nè hiện cái này là hiện kiến nè và hiện cái nút off được chưa rồi cũng tương tự và nó sẽ tắt cái gì nó sẽ tắt nó tắt chính mẹ hơn nó nó tắt hai cái kiến không có liên quan cái kiến cái kiến không có liên quan nó tắt hai cái kiến không có liên quan ở đây và nó tắt cái nút ốp của hai cái đối tượng này chưa rồi cũng tương tự như vậy uh, mình sẽ ừ, tương tự như vậy với lại hai cái uh, local DT với thì cái hiệu quả của nó là làm sao đây mình bấm cái đối tượng high quality lên nè bấm một lần rồi ở đây low quality bấm một lần là nó sẽ tự động nó chuyển tương tự vậy bấm ngược lại high quality nó sẽ tự động nó chuyển chỉ cần bấm một lần thôi rồi ở đây bấm fps lên là nó sẽ hiện cái fps thì ở đây khi bấm fps á, là mình có thêm cho mấy bạn hai cái chức năng thấy cũng hay hay tức là có cái thanh trượt cái thanh trượt này là nó sẽ giúp cho mình à, điều chỉnh cái độ nhạy của cái cái camera ở đây ví dụ như mình chỉnh cho cái fps những bạn nào mà máy yếu á, thì các bạn không có cần update nhanh mấy bạn để fps chậm chậm chậm chậm còn những bạn mà thấy ờ, máy tốt tốt hơn thì cho fps nó cao lên chút xíu là nhìn nó mượt y hệt vậy nè nó gần như là cái gương low quality rồi cái này nó có một điểm nữa là có hai nút một hai này là cái gì thì hai cái nút một hai này á là những trường hợp mà cái camera nó bị cao á mấy bạn bấm số 1 là nó sẽ thấp xuống được không để, để dành cho những bạn nào mà muốn dòm cái avatar bị thấp thấp á rồi bấm số 2 là avatar nó sẽ cao lên lại bình thường được chưa thì cái này là mình bonus thêm thôi thì đây là ba cái cái dạng mà sử dụng nút bấm để tắt mở gương được chưa thì uh, nó sẽ thêm cái khả năng tắt mở gương bằng nút bấm và cái khả năng tắt mở gương bằng cái uh, cái khu vực gương ha thì cái này là cái cách làm mà mình cảm giác thấy là sẽ giúp cho các bạn cái word của các bạn nó đỡ bị lắc hơn nhiều nếu mà liên quan tới quản lý gương ha rồi có gì không hiểu ở phần comment thì hỏi mình nha